Ê, trời ơi là trời đói bụng muốn chết luôn á rồi ơi, trời ơi đói bụng đi mất mang cà gót sống qua ngày luôn á bao ơi trời ơi rô ơi là rô em nói rồi bọn mình đang qua bên gọi là tiệm gọi là bánh của simi bọn mình qua đây để ăn bánh để ăn pizza để uống trà sữa chứ không phải qua để ăn cà rốt mà anh cứ qua đây anh thấy cà rốt cái là anh hái cà cà rốt là sao hả ai mà biết được Ê, rồi đó không có chủ quán ở nhà nó kêu mình ăn trộm nó thuê bảo vệ ra đánh mình sao trời bình tĩnh đi nhà của simmy mà bạn bè bọn mình mà lo gì trời anh ơi quá trời bánh kẹo đồ ngon quá trời nè coi nè coi nè ui quá trời bánh luôn ê bảo đảm là hôm nay anh em mình sẽ phải ăn một bữa thật là no nơi à, ờ, simmy ơi hả gì anh hôm qua anh nghe đồn là dịch bán đồ ăn dùm simi bán đồ ăn ôi thiêu bị công an bắt lên đồn ba lựa đồ ăn cẩn thận nha ờ, ờ, ờ, ok ok rồi để em em lựa cẩn thận trời gì mà bán đồ ăn ôi thiêu gì mà anh dịch bán đồ ăn ôi thiêu bị bắt lên phường ta cái gì ghê ghê quá vậy ôi thôi chắc không dám ăn mấy cái bánh trong đây đâu thôi bây giờ mình kiếm cái bánh nào đó nó ngon ngon hơn mình ăn đi ờ simi ơi simi Ủa, simi đâu ta simi ơi ủa, ủa hình như là simi không có nhà rồi rồi rồi anh anh chạy em trong nhà anh chạy em nhà anh coi có có có, có simi trong đó không ủa, ủa hình như là không có simi trong nhà đâu anh ơi ơi rồi anh hơi anh hơi bị tự tiện ở nha nhà của người ta mà anh cứ vô anh leo lên, lên bạn pc người ta anh chơi là sao vậy ra ngoài đây ra ngoài đây thôi bây giờ bây giờ mình lỡ đó thì mình chơi em lỡ đó em tào lao đói phải ăn ăn đồ ăn mới đỡ đói chơi game đỡ đói là sao để coi coi à, thôi bây giờ simi lỡ đi đâu rồi thôi bây giờ mình tự vô mình kiếm đồ ăn đi đồ để em coi coi à, ờ, hồi sửa tiền nữa mày <laughs> ơ nhưng mà mấy cái bánh này nãy anh nói nghe cái gì mà bị oi thiêu đồ nghe ghê quá thôi không dám ăn mấy cái bánh bên ngoài này đâu à, đi kiếm cái bánh nào ủa có cái rương nè từ từ để coi trong cái rương có gì không nha ai để coi coi ủa có cái gì đây bánh trái tim oh, wow bánh hình trái tim nè trời ơi trời ơi ôi mà cất ở trong rương nữa có nghĩa là bánh này chắc là quý lắm luôn á nha ui rồi em mới vừa phát hiện ở trong rương có hai cái bánh có tên là bánh trái tim anh ơi trời ơi cái bánh này nhìn nó ngon gì đâu luôn nè anh anh anh anh anh anh, anh ăn thử đi đây đây em bỏ vô, vô rương một cái cho anh nè đó này ok bây giờ bọn mình ra ngoài đây mình ăn bánh đi rô trời ơi trời đó e rô rô rô ngồi ghế đi em ừ. em em nhường nhường cho người lớn á bởi vì là con nít là phải kính lão đắc thọ bạn hiểu không đó là ừ. phải biết gọi là lễ phép cho người lớn đó anh rô lớn hơn mình cho nên mình sẽ nhường ghế cho anh rô ngồi đó còn mình đứng đã ok rồi đây bây giờ ờ. ăn ăn mình ăn thử bánh này đi sao anh tính cái bên tao có thêm cái ghế nữa mày không ngồi mày đứng gì à à thế à đập luôn rồi ờ, ok rồi ăn nè anh nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm wow ui rồi cái bánh này nè cái bánh này khi mà em ăn vào em cảm giác nó có một cái vị gọi là sô cô la dâu tây anh ơi trời ơi đã là sô cô la mà còn có thêm vị thơm thơm của dâu tây nữa trời ngon dữ ta nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm không ngon không. à sao anh vị của cái bánh này anh thấy rất là ngon nhưng mà anh đang có biểu hiện bị đau bụng rồi dạ cái gì ủa cái gì mà ăn bánh xong bị đau bụng là sao ủa, ủa tính ra em ăn em, ăn em thấy bình thường mà rồi để em ăn lại coi nhầm nhầm nhầm nhầm bình thường mà anh bình thường mà ủa, bình tĩnh bình, tĩnh anh bình tĩnh anh đừng có la nữa bình tĩnh ờ, ờ, trời râu râu ơi ôi, ôi, mấy bạn ơi tự nhiên ông rô ăn xong cái bánh trọng ngất xỉu luôn rồi cái gì kỳ vậy ủa để, để mình ăn ăn ăn ăn hết cái bánh đã bánh ngon quá ừ. Trời ơi, cái ăn mình ăn hết rồi Ôi, bánh ngon như thế này mà ăn rồi bị đau bụng là sao trời Cho con nằm ngất xỉu ở đây nữa Thôi mấy bạn ơi, bây giờ mình phải đưa anh Rô về nhà để cho ổng gọi là không thể nào nằm ở ngoài đường thế này được Nằm ngoài đường thế này là trúng gió chết luôn á Ok, thôi đem đem Rô về nhà nè Trời ơi là trời, đợi từ sáng đến giờ mà ông Rô vẫn chưa tỉnh dậy các bạn ơi hey, Mình không biết là trong cái bánh đó nó có cái gì Mà ông Rô ăn xong ổng bị đau bụng, ổng ngất xỉu luôn Còn mình thì mình ăn mình thấy bình thường mà ta Có khi nào cái bánh nó simi bỏ gì trong đó bỏ độc hay gì trong đó không chị thôi mình nghĩ không có chuyện đó đâu simi hiền lạnh vậy ai bỏ độc vô trong đó đúng không à, nhưng mà sao ông rôn ngất xỉu sáng giờ chưa tỉnh dậy nữa ừ, kỳ ta Ê. hello mấy cưng ôi cái gì vậy à. à, ủa mấy bạn ơi mấy bạn ơi mấy bạn có khi nào mình mình bị hoa mắt không chị ủa sao tự nhiên ông rô ông đang bình thường cái anh đứng ở đây từ chiều cái ông ông xuất hiện ông mặc cái váy vậy trai đẹp thôi trai đẹp thôi trời thông ơi anh anh không ngờ là em đẹp luôn em đúng cái mẫu anh trai lý tưởng quá luôn phong ơi trời bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh trời cái cái gì mà mẫu bạn trai lý tưởng là sao rồi anh đừng nói là anh ăn xong cái bánh đó cái anh bị chỗ bóng luôn anh quá chuẩn luôn rồi cái gì mà chỗ bóng gọi người ta là chị gọi người ta là chị gọi là anh là người ta dỗi cái gì cái gì gọi bằng chị cái gì cái gì vậy rô trời ơi mấy bạn ơi ông rô ông bị cái gì rồi mấy bạn ơi ê rồi rồi anh anh anh có bình tĩnh không anh có cần em đưa anh đi bệnh viện không rô Mày bị điên à Bệnh viện cái gì mà bệnh viện Trời ơi lần đầu gặp người ta Ghen hỏi người ta mà kêu người ta đi bệnh viện Tội người đâu vô duyên vậy Trời ơi cái gì mà Ông ăn xong cái bánh cái bị hoán đổi giới tính luôn mấy bạn ơi Cái ông còn khen mình đẹp trai rồi Cái gì mà kêu mình là bạn trai của ổng nữa à, à, à, à, Rồi à, anh đừng có đi theo em nha Em ờ, em không giỡn đâu nha à, à, Bình tĩnh nha đâu Ê đừng đừng đừng đừng đuổi theo em à, ghê quá à, trời ơi rồi đừng có đuổi theo qua rồi ơi à, đúng ơi trời đất ơi tôi không ngờ ông là một con người tè bạc như vậy luôn á ủa, cái gì cái gì mà tự nhiên chạy đến chỗ tôi kêu tôi là con người tệ bạc từ nãy giờ tôi có làm gì đâu trời đất ơi tôi mới đi mua hầm mà người mới bà bà nghĩ cái gì vậy trời bà bà tưởng anh tôi có bạn gái mới hả ôi ờ, bình tĩnh bình tĩnh từ từ đây lại tôi nói à, anh rồi anh anh đứng đây nha đợi em xíu nha ơi sam ơi tôi nói bà nghe nè đây không phải là bạn gái mới của tôi hay gì đâu bà hiểu lầm tôi rồi đây đây chính là anh siro gì vậy anh siro mặc vải ông nói sao đúng không không xào đúng không ui không sao có xạo thì anh siro làm sao mà anh mặc váy được nhưng mà nhưng mà do hồi sáng đây nè tôi tìm thấy một cái bánh ở bên nhà simmy thế là tôi cho anh rô ăn thử cái bánh đó tôi cũng ăn một cái nhưng mà tôi không hiểu sao tôi không bị gì hết mà ông rô ổng lại bị gọi là hóa thành con gái luôn ôi trời ơi đâu đó bây giờ rô biến thành gái rồi sao không trời ơi tôi còn không biết nữa ổng còn đuổi theo tôi ổng đòi cái gì tôi làm bạn trai ổng cái gì mà nghe cười lắm á trời cái gì mà bạn trai trời ơi ê ê ông kia phong là của Không là của tao Là của tao Ê rõ ràng là ông là của em nha anh Anh lặng để chị nói cho cưng nghe chị là một người là một người con gái trong thực sắc đàn ông chị có lực của đàn ông em hiểu không đó là chị hợp với phong hơn em bánh bèo vô dụng quá đi ra đi phong ơi về phong ê ê ê rồi đừng đừng đừng đừng lại gần em đừng lại gần em mình nói chuyện thì mình cách xa nhau ra xíu rồi đừng đừng đừng khiến em phải kỳ thị anh nha đâu ơi ơi thôi được rồi bây giờ thế này đi bây giờ thế này đi nói chung á là bây giờ là một trong hai người ai ai cũng xin như nhau hết á Trời sao ơi tôi nói câu đó tôi cũng bắt ói lắm chứ Rồi rồi rồi Rô Rô dễ thương Rô xinh ok Bây giờ bây giờ dạ. người người nào về nhà người đó đi Cho tôi thì tôi tôi nghĩ rằng tôi cần phải Tôi cần phải leo lên núi tôi tịnh tâm một thời gian rồi tôi mới quay trở về làng Hero Team ờ, ờ, ờ, Tạm biệt hai người á Trời ơi không trời ơi làm ơn đi bây giờ tùm lum hứa chuyện rắc tối quá thôi làm ơn đừng đuổi theo tôi nữa trời cho tôi cho tôi cho tôi rời khỏi đây này đi Ây, trời ơi mấy bạn ơi bây giờ mình mới có cơ hội đi quay về nhà nè không biết ông rô ông còn ở nhà mình không ta trời ơi trời sợ muốn chết luôn á <laughs> ủa cái gì ạ à, phong bỏ xa bà đi rồi ê sam sam ơi tôi nè sam bà nhà làm cái gì ông tôi đi rồi im lặng im lặng trời ơi bà đừng có la to bà la to ông rốn nghe sao từ từ để coi coi ông rốn có nghe không đây trời ôi trời ôi bà có biết không là tôi chạy tôi cũng chỉ là chạy trốn anh rô thôi tại vì tôi tôi không biết tại sao anh rô lại bị biến thành như như vậy nữa tôi thấy ghê quá nên tôi mới chạy thôi chứ tôi đâu có gọi là trốn trốn sammy đâu thôi rồi bây giờ thế này đi Bây giờ giờ chúng ta phải tìm mọi cách để có thể là tìm mọi cách để gọi là giúp anh Rô trở lại bình thường như cũ chứ tôi không muốn anh Rô biến thành như vậy đâu. Tất nhiên rồi, tôi cũng muốn chứ nếu không làm ông mà còn để ông Rô và ông Rô cướp ông luôn á trời đất ơi à. Trời, bà, bà, bà bà nghĩ sao mà ông Rô ông cướp tôi được ghê thế mồ à. Thôi giờ thế này đi, để tôi nghĩ coi. Ừ, làm cách nào để hóa giải được lời nguyện cho anh Rô trở lại bình thường người ta. À, đúng rồi, Ồ mấy bạn ơi Ngày xưa á bạn Mình có chơi một cái tựa game Đó chính là game Minecraft mấy bạn ơi Và game đó khi mà chúng ta bị trúng độc Hay là chúng ta bị gọi là dính một cái gọi là hiệu ứng Gọi là phép thuật nào đó Thì chúng ta chỉ cần uống sữa Thì chúng ta có thể trở lại bình thường Ồ đúng rồi Đúng rồi, hay là bây giờ mình sẽ thử chạy ra ngoài siêu thị Mình mua thử một hộp sữa cô gái Hà Lan Mình cho ông Rô ông uống thử Để coi ông Rô có trở lại bình thường không ta ok rồi thôi sam ừ. bây giờ ờ, giờ sam sam sam đi đi chúng tôi đi bây giờ ờ, ra ngoài đó ra ngoài đó tại vì tiền tiền bà bà giữ hết rồi tiền lương của tôi là bà lấy hết luôn bà có cho tôi đồng nào đâu đúng không cho nên là bây giờ tôi phải tôi phải ra ngoài siêu thị tôi không có tiền đâu bà ra ngoài siêu thị bà mua mua mua giùm tôi hộp sữa đi nhanh lên nhanh lên nhanh lên hey, trời ơi mấy bạn ơi chết rồi bây giờ ở trong siêu thị hết sữa cô gái hà lan rồi bạn ơi mình kiếm thêm sữa ông thọ hay sữa gì cũng không có hết trơn á ôi trời bây giờ không còn sữa làm sao để giúp trong rô có thể trở lại bình thường người ta hey. à, à, mấy bạn ơi mình mấy bạn có đang gọi là thấy cái gì mình đang thấy không wow một con heo các bạn ơi ơi hay là bây giờ mình thử lấy mình thử mình lấy lấy sữa của con heo này trong rô uống ta được không ta ồ oh. vậy phong nào tại ơi ông nghĩ xong lấy sữa con heo uống sao hiệu nghiệp được được không được, trời ơi, tôi nghĩ rằng là cái cách này là cách cuối cùng rồi đó Tại vì bây giờ siêu thị hết sữa rồi, giờ kiếm đâu ra Bây giờ bọn mình trong trong mà trong game mini world á, thì con con cũng không có bò nữa Giờ làm cách nào bây giờ? Bây giờ mình phải lấy sữa con con heo thôi chứ giờ biết sao <laughs> Ôi chiều chứ sao giờ trời Ok, ơi, lấy sữa heo à, trời đất Heo ơi, heo ơi, Ôi, bạn, heo heo te ơi, bạn heo cho mình xin một ít sữa nha Trời nhìn mặt bạn te quá à, Cho cho xin tí một tí sữa thôi nha, một chút xíu thôi, chút xíu thôi, ok Ây, Trời ơi trời, mấy bạn ơi, cuối cùng thì cũng đến nhà rô rồi nè đây các bạn hãy xem đây Trên tay của mình chính là một bình sữa của bé heo mập mập hồi nãy bạn Đó mình đã dắt sữa của nó bạn ơi Để mình đem nó cho Rô nè Để coi ông Rô ở đâu rồi Tôi là con gái ha Tôi là con gái ha Là cô gái thật tuyệt Đây là Trời ơi ghê quá bạn ơi à, à, à hello anh Siro Hello Phong Trời ngọn gió nào vừa phong qua nhà anh vậy Ủa ờ, nhà chị vậy à, à, Dạ dạ chị chị chị Siro ơi hôm hôm nay em có quà đem qua cho chị nè Tao đây nè, đây nè, ở đây nè em có một bình sữa Đây là một cái bình sữa mà sáng nay em mới gọi là thấy được một bé heo rất là cute Và em đã là lấy cái bình sữa này về cho chị á Trời ơi, sữa heo rất là tốt cho mẹ sơ sinh và trẻ nhỏ Ê, lộn, sữa heo rất là tốt cho anh Siro Trời không tặng sữa cho mình, tội liên liên bánh bèo không được không tặng sữa, uống uống uống Thôi uống uống đi anh, uống đi anh, uống đi Đúng rồi, uống vô Ồ, ngon không anh? À, đồ quá à, Em Trời. Dạ. có gì à sao rồi sao mà anh uống cái gì anh cũng đau bụng hết vậy Ê, bình tĩnh anh rồi bình tĩnh trời ơi sam ơi có khi nào mình đưa sữa cho ông uống là sai không có khi nào ông chết luôn không thấy gì không trời ai biết đâu thiếu à Ủa, rồi sao anh đứng im vậy đâu rồi trời ơi ông ông ông ông ông, ông nằm ông nằm đứng luôn kìa trời ngủ đứng luôn ghê quá à. trời ơi từ trước giờ mình thấy người ta ngất xỉu là ta chỉ nằm xuống ta xỉu còn rô là rô ngất xỉu mà rô đứng rô rô xỉu luôn các bạn ơi trời gì mà ghê vậy rồi rô đừng có giống từ hải này rô rô bình tĩnh rô ôi phải rô ừ. vậy rồi chị rô ơi chị rô chị rô ơi gì chị chạy, tôi đánh chết bây giờ chị chị này ô sam ơi sam ơi vậy là vậy là anh rô trở lại bình thường rồi ừ. trời ơi mấy bạn ơi vậy là anh rô trở lại bình thường anh rô không còn muốn mình gọi bằng chị nữa bạn ơi trời mừng quá <laughs> trời ơi thôi được rồi coi như là à, coi coi như à dạ không có gì hết coi như là không không có gì hết nha bọn em bọn em về đây bye bye anh chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, chạy, nhanh lên chạy, nhanh lên <laughs> ôi ơi mấy bạn ơi Ồ, cuối cùng thì